trước chúng ta đã học đến à, nguyện thứ mấy rồi à hôm trước chúng ta học đến nguyện thứ năm hôm nay chúng ta sẽ học 6 7 8 9 10 năm nguyện tiếp theo vì sao với học năm nguyện này vì năm nguyện này trong một một đoạn à, bây giờ quý vị nghe kinh ha. khi con thành Phật các chúng sinh sinh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương, ba đời quá khứ hiện tại, nếu không được như nguyện, thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sinh sinh về cõi con được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sinh xa cách trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sinh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi phật để cúng dường thề không thành chánh giác à, thì đoạn này à, khi chúng ta đọc nội dung thì chúng ta sẽ thấy rõ đây là nội dung chứng đắc về ngũ thông hả ngũ thông thì thường thì mình sẽ nghe được cái danh từ là lục thông à, lục thông thì gồm gì gồm là thiên nhãn thông thiên nhị thông túc mạng thông thần túc thông tha tâm thông và lậu tận thông nha dạ. yeah. thì trong cái đoạn này chỉ nói năm loại thần thông là trừ cái lậu tận thông ra à, thì vì sao là như vậy tí cô sẽ giải thích và theo kinh đó thì đầu tiên là chứng được túc mạng thông à, ví dụ đoạn này nói là khi con thành phật các chúng sinh sinh về cõi con à, biết rõ vô lượng kiếp trước là biết rõ vô lượng kiếp trước tức là những cái kiếp sinh ra ở quá khứ không quá khứ cho nên là biết rõ kiếp của mình ở vô lượng quá khứ thì gọi là mạng thông à, ở trong cuộc sống thường nhật thì quý vị cũng có gặp những người họ có cái năng lực này là họ biết rõ kiếp trước mình là gì à, ví dụ như thâu qua cái vấn đề thôi miên này à, hay là những những người họ có có có một cái năng lực gọi là à, kỳ diệu hơn người đó à, thì cái điều đó là à, chư tổ cũng chúng ta cũng giải thích là đó là cái hiện tượng dĩ nhiên là có những người họ có cái năng lực đặc biệt như vậy đó. họ biết được kiếp trước ờ, của mình đó. còn ở đây thì mình không cần tu à, ở đây ở cõi ta bà mình không cần tu cái năng lực đó à, chỉ cần là mình sanh được về thế giới tịnh độ thì mình tự nhiên mình đầy đủ cái năng lực đó à. đầu tiên là túc mạng thông à. theo hòa thượng tuyên hóa giải thích là người chứng đắc túc mạng thông thì khả năng nhìn thấu được quá khứ hiện tại vị lai cùng các tiền kiếp hậu kiếp của bất kỳ chúng sinh nào họ biết hết tất cả viện thiện ác đã làm trong vô lượng kiếp trước à. là một cái điều kỳ diệu ha một khả năng kỳ diệu à. quý vị nghe như vậy quý vị có thích không mình được có khả năng như vậy không có hả <laughs> biết được như vậy để làm gì mang gì lợi ích cho mình à mình biết được kiếp trước mình là gì để, để kiếp này mình càng nỗ lực tiến tu thêm phải không à đó là điều rất là tốt ha thứ hai thiên nhãn thông thiên nhãn thông là người chứng được thiên nhãn thông có thể thấy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới không chướng ngại từ địa ngục cho đến cõi trời tất cả rõ ràng như nhìn trong lòng bàn tay à, như con mắt của mình á con mắt của mình gọi là là gì là nhục nhãn là mình thấy thì à, ở trong cái cái tầm mắt của mình nhìn thấy à, còn ví dụ như bị cái gì che khuất là mình lại không thấy không à, sư cô ví dụ như là ở sau cái tấm rèm của mình này ở ngoài đó người ta làm gì mình thấy không không thấy tại vì con mắt của mình là nhục nhãn gì đâu có cái sự chướng ngại nó thấy ở trong cái phạm vi à, của cái nhục nhãn thôi à đôi khi mình thấy con mắt của mình nó hạn hẹp ha à, và đặc biệt là bằng đêm á à, bằng đêm á, còn mắt mình là càng tệ nữa à, tại vì nhiều khi mình nói <laughs> nó cũng hơi bị kỳ nhưng mà thật sự điều này có thật à, à, đôi khi trong trong trong đêm á, mình không thấy nhưng mà con con con gì thấy con chó hay con mèo nó là thấy à, ví dụ bằng đêm đó có khi là phía trước mình không thấy cái gì nhưng mà lại những con vật nó có khả năng khả năng thấy như vậy là con mắt của hắn là sao sẽ sáng sẽ sẽ Ờ, minh mẫn hơn con mắt của mình đó. À, và ở đây mình nói về thiên nhãn thông là người thấy người chứng được thiên nhãn thông thì họ là thấy suốt được cả tham thiên đại thiên thế giới à, ví dụ ngồi đây mà mình có thể thấy là tất cả những sự, sự việc gì xảy ra trong tam thiên đại thiên thế giới này từ địa ngục cho đến cõi trời nghe đều thấy rõ mà thấy rõ như là ở trong lòng bàn tay của như, của mình như thế này à, và trong đệ tử của đức phật thì ai là người chứng được thiên nhãn thông hả một kiền liên ai chứng được thần túc thông à, thần thông đệ nhất ai chứng được thiên nhãn thông hả mừng là tên gì hả nguyên bích hả nguyên bích trong thập đại đệ tử của đức phật ai là người chứng được thiên nhãn thông <laughs> con nhớ à. hả hmm. thập đại đệ tử thì lúc nào mình sẽ có một bài giảng về thập đại đệ tử ha thập đại đệ tử thì 10 vị à, à thì có chứ thì có chứ à. <laughs> à, thập đại đệ tử lần sau mình có có thời gian mình sẽ giải thích ha chứng được thiên nhãn thông là ngài Analục à, tôn giả Analục à, và tôn giả Analục là người bị bị mù hai mắt à, đặc điểm ha à, Analục à, Analục A nan là đa văn đệ nhất à, xá lợi phất là trí tuệ đệ nhất à, mục kiên liên là thần thông đệ nhất à, ca diếp là đầu đà đệ nhất à, a nan là đa văn đệ nhất la hầu la là mật hành đệ nhất à, cư ba ly là trì giới đệ nhất a nan lục là chứng được à, thiên nhãn thông à. câu chuyện của ngài a nan lục chứng được thiên nhãn thông cũng rất là hay à, quý vị muốn nghe không à là ngài a nan lục á, khi mà xuất gia với phật á, thì mỗi lần nghe phật thuyết pháp á, là ngài đều ngủ ngủ gật à. cho nên quý vị để ý ai mà ngồi nghe thuyết pháp ấy, là ngủ gật là là con cháu ngài a analog đó đó <laughs> và cái cái sự ngủ gật của ngài á là nó là một cái nghiệp bây giờ quý vị nghe sư cô giảng pháp mà quý vị ngủ là không phải nghiệp mà do sư cô nói quá dở <laughs> cho nên là do nghiệp sư cô nói quá dở quý vị ngủ gật là cái đó không phải lỗi của quý vị à, còn đây ngài a na luật vì sao sư cô nói là nghiệp tại vì ngài đang nghe a thuyết pháp nghe chính đức phật thích ca thuyết pháp mà ngài còn ngủ gật à, mà đặc biệt là đức phật đã chỉ vài lần đã nhắc tên vài lần đã đưa ra giữa đại chúng à, nhưng mà ngài vẫn ngủ cứ mỗi lần ngồi nghe phật dạy là ngài ngủ à, thì một hôm đức phật la rầy cho nên ông quyết tâm là à, là phải khắc phục cái cái bệnh ngủ à, cho nên là ngài phát nguyện là không ngủ à, không những khi đức phật thuyết pháp ngài không được phép ngủ mà hằng đêm đêm đến là ngài cũng không ngủ ngài ngồi không ngủ mà nhiều lúc buồn ngủ quá là ngài con mắt mà lên và hay là ngày là dùng kim ngày chích vào trong cái đùi của mình để cho nó nó không ngủ à. và như vậy thì 7 ngày tu hành tinh tấn là không ngủ thiền định như vậy thì con mắt của, của ngài bị bị mù à. tại vì con mắt là thức ăn của nó là cái gì là ngủ và bây giờ quảng dung con mắt đang xuất huyết cái mạc đó là do gì do thứ nhất là mất ngủ à, thứ hai là gì ăn gì muối mè mấy ngày ăn à, đậu đậu phụng và muối mè mấy ngày à, nóng quá bốc khỏa lên sư cô đã rầy rồi mà cứ thích ăn cái cái à, đậu phụng à. ngài ana luật thức trắng 7 ngày 7 đêm à, con mắt của ngài bị hư à, và con mắt này là con mắt gọi là mắt gì nhục nhãn thì, thì dù sao mình tu hành như thế nào đi chăng nữa có tinh tấn bao nhiêu thì cái cái nhục nhãn của mình con mắt của mình à, là nó cũng không phải là một cái gọi là là gọi là kiên trì hay là khỏe mạnh à, nếu mình dùng quá sức nó vẫn bị hư hoại à, cho nên là khi ngài ana luật bị mù như vậy thì cái cuộc sống của ngài sinh hoạt bình thường nó, nó rất là khó khăn đi lại ăn uống cũng rất là khó khăn à, à, thì đức phật thái thương ông như vậy cho nên đức phật mới lại dạy ông cái phép tu tập để mà chứng được thiên nhãn không đúng là một thời gian thì ngài chứng đắc được thiên nhãn ngày trong lúc tọa thiền ngài nhìn thấy tất cả những sự vật xảy ra à, trong đại thiên vũ trụ này như là nhìn thấy trong lòng bàn tay à, cho nên khi ngài chứng được rồi thầy mới nói, nói với ngài An Nan là hôm nay à, ngài đã thấy được tất cả mọi sự vật diễn ra trong tam thiên đại thiên thế giới này rõ ràng như là thấy trong lòng bàn tay dù là ngài mắt thịt ngài không thấy nhưng mà khi ngài xuất à, thiên nhãn không sử dụng thiên nhãn nữa đó nữa thì ngài cũng là một người bình thường nhìn ờ, không thấy cái gì trước mặt à, nhưng mà khi khai thiên nhãn rồi thì nhìn thấy hết tất à, đó là một điều kỳ diệu là chúng ta dạy à, à, xem hết cái sáu năm cái loại thần thông này là chúng ta sẽ sẽ sẽ đi vào trong nội dung chính ha à. À, tiếp theo phần thứ ba là thiên nhãn thông thiên nhĩ thông à, thiên nhĩ thông người chứng được thiên nhĩ thông thì có thể nghe hiểu được mọi âm thanh mọi loài trong lục đạo âm thanh dầu từ bất cứ nơi nào trong tam thiên đại thiên thế giới cũng đều nghe và rõ biết như vậy đó là thiên nhị thông tha tâm thông là người chứng được tha tâm thông thì có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi loài của tất cả người hay tất cả à, những loài chúng sinh khác à, khi mà tâm họ nghĩ lên cái điều gì thì mình đều biết được à, và cái phần này là hôm trước sư cũng có nói rồi ở thế giới cực lạc đó ha thì tí mình sẽ giải thích trở lại ha thứ năm là thần túc thông là là người chứng được cảnh giới này là có thể tùy ý biến hóa không ngăn ngại như bay lên trời đi dưới nước thần thông biến hóa theo ý muốn không hề trước ngại à, đó là năm loại thần thông mà trong đoạn kinh này à, đức phật đã nói à, khi chúng ta vãng sanh về thế giới tịnh độ à, thì tự nhiên năm cái loại thần thông này nó đầy đủ mình chứng được mình đạt được nó đầy đủ và mình có khả năng là khai mở năm loại thần thông này à, đó là một điều rất là ví dụ và quý vị thấy á, những cái bậc hành giả tu tập thời đức phật tại thế để chứng được năm loại thần thông này trải qua một quá trình tu tập thiền định rất là mi mật mới mới trước được năm loại thần thông này à, còn mình bây giờ thì mình ở đây quý vị thấy mình chỉ niệm phật thôi à, chỉ niệm phật thôi mình đâu có phải là thiền thiền quán à, mình đâu có phải là nhập định và tu tập thiền thiền quán à, nhưng mà nhờ cái công đức mình được sanh về cõi tịnh độ và ở cái cõi đó tự nhiên mình thành tựu được năm cái loại thần thông này à, à. và để đạt được năm loại thần thông này à, đức phật đã dạy à, có hai ý à, thứ nhất là người bình thường ngoại đạo người ta cũng chứng được năm loại thần thông này và phật đệ tử cũng chứng được năm loại thần thông này riêng chỉ một cái thần thông cuối cùng là thần thông thứ sáu là lậu tận thông thì chỉ có những người tu hành theo giáo lý của Đức Phật mới chứng được còn ngoại đạo thì không chứng được à, cho nên á, là đệ tử Phật là Phật có dạy là đối với năm loại thần thông trừ cái cái đạo thần thông ra à, thì đệ tử Phật không nên sử dụng à, không nên sử dụng vì sao vì nếu sử dụng cái năm loại thần thông này nó sẽ rất dễ dàng bị lạc vào trong cảnh giới của ma quỷ à. và chưa nói đến là những người mà có khả năng kỳ diệu này là nếu không khéo là sẽ bị danh vọng lợi dưỡng nó lôi cuốn ở trong niệm phật thập yếu đó có kể một câu chuyện vào khoảng thanh mạc bước sang thời dân quốc ở Trung Hoa có ông tên là Ngụy Tịch Phủ, vốn là người thiền hữu của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Ngụy Tịch Phủ tu tập thiền định gần 30 năm. Đấy quý vị, tu là 30 năm thiền định à. Mình tu niệm Phật mấy năm rồi? 2009 là thâm nhập pháp môn tịnh độ rồi là đến bây giờ là mấy năm 13 năm là Quang Dung 26 năm rồi à, ăn chay à, ăn chay tu tập theo đạo Phật thì là 26 năm nhưng mà chỉ chuyên vào pháp môn tịnh độ thì mới 5 năm này nhé còn à, con ừ. ăn chay 14 năm tu tập theo truyền thống chứ không phải là đi theo pháp môn chuyên sâu và pháp môn tịnh độ ha anh Nhuận Anh à hồi nghĩ hương đến chê à, cũng được mười mấy năm rồi nha ha ừ. à, rồi quý vị thấy ở đây là ông cư sĩ này là ngụy tịch phủ này tu là 30 năm ừ. dạ, tu 30 năm một hôm bỗng được thiên nhãn thông à, ban sơ ông thấy những vật ngồi vách tường à, lúc đầu thì ông ngồi thiền định thì tự nhiên ông thấy cái cái những vật ở ngoài vách tường à, trong này thì thấy tự nhiên rõ ràng rồi nhưng mà ở cách cái vách tường ông cũng thấy ha à, ông thấy à. thì gọi là những vật ngoài vách tường cũng thấy ha rồi kể lại rất là rõ những việc chung quanh và ngoài mười dặm như ở trước mắt biết được đã chứng đắc thiên nhãn thông ông rất kinh ngạc và vui mừng à, đó là đầu tiên là chứng được thiên nhãn thông ha rồi Tiếp tục à Ban đầu chỉ thấy vậy thôi Sau lại nghe rõ cả tiếng người Và tiếng cầm thú ở ngoài xa Như vậy là bây giờ là chứng tới gì đây? Là thiên nhị thông hả? Rồi lần hồi là những sự vật ngoài mấy ngàn dặm Cũng đều nghe và thấy được à, Bắt đầu là gần gần Sau là cái khả năng nó nó càng xa hơn Thấy xa hơn, nghe xa hơn à, Rồi sau đó là những việc chưa xảy ra ông đều biết rõ ràng là gì là túc bạn không à, đấy à. rồi bây giờ đoạn này là mất phiền này ha bây giờ phe đảng của hồng tú toàn thuộc nhóm thái bình thiên quốc chưa khởi sự đánh thanh triều à, quý vị có biết cái cái đoạn lịch sử này không trung hoa dân quốc là à, cái nhóm của ông hồng tú toàn đó và nhóm Thái Bình Thiên Quốc là muốn lật đổ cái triều đại nhà Thanh đó à, nhưng mà lúc đó chưa khởi sự hay chưa đánh nhau mà ông này ông đã biết rồi nó thấy rõ như vậy nha à, khi ông thấy được sự việc như vậy thì bắt đầu là ông đi đâu ông cũng cũng nói là đại đại đại loạn đến rồi và rồi dân chúng sẽ làm tăng và ông mới khóc rồi rồi người ta thấy ông như vậy người ta bảo là ông là người, người điên hả tại vì bây giờ đang là thời đại thanh triều mà sao ông nói là đại đoạn sắp đến rồi à, dân chúng sẽ à, bị giết hại rồi chết chóc khắp nơi à, và ông đi nói với người ta thì người ta nói là ông là người điên ai ông nói người điên à. sau đó là ông đem cái chuyện này là kể với ông cư sĩ Dương Nhân Sơn là bạn đồng tu thiền với ông đó thì ông Dương Nhân Sơn này biết ông này đã chứng được thần thông thì một thời gian sau á thì quả thật là chiến sự nó xảy ra à, chiến sự xảy ra à, nhưng mà đến khi ông Dương Nhân Châu này gặp lại là ông cư sĩ này thì ông hóa ra ông là trở thành một người điên ông cứ ngồi ông khóc mãi tại vì sao quý vị tại vì ông đã bị lạc vào trong cái cảnh giới ma tại vì theo như ngài tuyên hóa nói là khi mình chứng được á, cái thần thông lại mình phải dùng cái thần thông là để chiếu soi vào trong tâm thức của mình để tu tập chứ không phải là mình cứ duyên theo cái ngoại cảnh bên ngoài mà mình khởi những cái niệm đau thương thay vì ông thấy như vậy à, thì ông lại biết là đời là vô thường ông càng lo tu chứ ông không thể là ngồi đó than khóc bởi cái cái cảnh giới ma nó nó giống như là đang ngự trị ở trong lòng mình nó chiếm hữu hết tất cả những tâm trí của mình sao ông trở thành người điên loạn luôn không còn lấy lại được cái tâm thức bình thường của mình nữa à, cho nên nhìn đâu cũng thấy là khác người à, cho nên là chư tổ dạy là người mà tu tập á là người trong bình thường trong cái bình thường à, người tu tập là dù họ có cái năng lực hơn người nhưng mà họ vẫn thấy mình là người bình thường bởi vì những cái hơn người đó là dùng để chiếu soi vào trong thức công thức của mình tu tập chứ không phải đem ra hàng ngày đi nói với người này người kia người kia khoe khoang tôi có cái này hơn người tôi có cái kia hơn người à, là bị cái cảnh giới ma à, nó chi phối mình à, mà, mà ông này là được cái là ông không bị danh vọng lợi dưỡng lôi cuốn là vì ông mất tâm trí thôi khi ông nhìn thấy sự việc ông quá đau lòng rồi ngày nào ông chìm đắm trong cái sự đó và tâm trí ông bấn loạn à, còn có nhiều người khác là sao họ dựa vào trong cái đó à, để họ à tạo ra một cái gọi là cái sự nổi tiếng rồi nhiều người đến dựa dẫm người nhiều người đến xin xỏ họ đến cầu xin họ này kia họ giải quyết những cái vấn đề cho người đó rồi từ đó bắt đầu là danh là lợi là nó đến và tham đắm vào danh lợi thì là bình lệnh bị mắc kẹt à, vào trong đó à. trường hợp ông này là ông có sự tu tập ông đạt được thần thông à. nhưng mà cũng có người họ không qua sự tu tập nhưng mà họ dựa vào năng lực gì năng lực của quỷ thần trong hàng đệ tử của phật đấy à có một cái vị tỳ kheo đấy à, tu hành nhưng mà phạm giới à, mà nói không nghe à, cho nên là đuổi đi đức phật đuổi đi à, tẳng xuất ra khỏi tăng đoàn à, cũng có một con quỷ à, nó cũng bị phạm à, cái điều luật của thiên đình cho nên bị tỳ sa môn thiên vương nó trục xuất ra khỏi cái cõi trời à. thì hai người này một người là bên phật đuổi một người bên lên bên trời đuổi thì lại gặp nhau à, thì gặp nhau thì bây giờ hai người này một người tu hành và một con quỷ này mới hợp kế lại với nhau à, để để mình làm gì để mình kiếm cái mưu sinh mà kiếm ăn mà mà thì con quỷ nó nói với cái vị tỳ kheo đó tôi có thần thông là quỷ nó có thần thông mà nhá ừ. cho nên là bây giờ tôi với ông bày ra một cái, cái trò là à, ngài đứng trên vai của tôi là tôi thi triển thần thông mà ví dụ tôi bay lên trên không à, rồi đi xuống nước à, hay là tôi chui xuống lòng đất đó ngài chỉ cần đứng trên cái vai của tôi rồi tôi thi triển thần thông là à, mọi người nhìn thấy ngài là tưởng vô là ngài đã chứng được thần thông là à, sanh ra là à, kính trọng thì, thì có sự cúng dường tại vì khi người ta kính trọng mình thì người ta sẽ cúng dường cho mình thì hai người này à, hợp tác lại với nhau là làm ăn rất là khấm khá <laughs> vì quý vị vậy thì khi mà thi triển thần thông à, trước mặt mọi người thì người ta nghĩ là ô cái vị này tu hành là chứng đắc ha à, chứng đắc à. thì bây giờ mình cũng vậy thôi đây mình thâm tín pháp môn tịnh độ mình tu tập hàng ngày như đây à, mình niệm phật và mình biết được cái cái thần thông đó là là Đức Phật đã từng hơ trách là tỳ kheo không nên dùng người nào dùng cái năm loại thần thông đó để mê hoặc chúng sinh à, để lấy được cái sự tin yêu của tín đồ là người đó là lạc vào cảnh ma à, đức phật không cho sử dụng tuy là biết là như vậy à, dù là thâm tín tu tập à, nhưng mà thấy ai nghe ai đó là ồ cái người đó có thể biết được à, kiếp trước của mình hay là biết được vị lai của mình thì lúc đó quý vị cũng sẽ tìm đến <laughs> cũng phải sẽ nhờ vả thì hàng ngày cứ thi triển thần thông như vậy thì tín đồ mới thấy thầy tỳ kheo này là là ông này tu hành có thần thông mà sao là tăng đoàn đuổi đi à, cho nên mà bắt đầu là mới để nói xấu là tăng đoàn đó là tăng đoàn là thấy cái người này là tu hành tinh tấn chứng được thần thông cho nên mới ganh tị à, mới đuổi ra khỏi tăng đoàn tại vì người tu hành mà được thần thông là tu giỏi lắm được thần thông ha thì mới trở lại nói sáu tăng đoàn à, rồi bắt đầu mới tôn sùng cái vị tỳ kheo này để cúng dường càng hậu hĩnh thêm à, tôn kính à, coi như là một vị vị vị, vị thần vị thánh gì đó à. thì một hôm hai người này cũng đang hợp tác với nhau thi triển thần thông thì vị tỳ kheo đứng trên vai con quỷ mà bay nhào trên hư không biểu diễn cho dân chúng ta thấy thì đột nhiên lúc đó là con quỷ nó thấy trước mặt là có vị tỳ sa môn thiên vương xuất hiện tỳ sa môn thiên vương thấy nó ở dưới này ông tác quay tác quái muốn đi thu phục thu phục nó đó à thì thấy tỳ sa môn thiên vương nó sợ quá nó sợ bị bắt á cho nên là nó sao nó nó thu thần thông lại và nó chạy trốn á à, thì chạy trốn thì sao nó hất cái thầy tỳ kheo này té từ trên trời mà té xuống đất là tan xương mất mạng luôn à thì câu chuyện là đức phật dạy mình là sao à, thứ nhất là thi triển thần thông là tà thứ hai nữa là mình dựa vào những năng lực khác ví dụ như quý thần đó là là nó có chừng à, nó không được bền chặt à, cũng có khi là mình làm hài lòng họ thì họ hỗ trì mình có khi mình phật ý là họ phạt mình rồi sư cô cũng thấy có những người bị phạt cũng rất là thảm khốc á à, cho cho nên quý vị đừng cái ham những cái năng lực đó tại vì mình học mà hiểu rồi năm cái loại thần thông mà lúc nãy sư cô nói là thần túc thiên nhãn thiên nhị đó tha tâm á là điều Đức Phật không khuyến khích sử dụng mà nếu mình tu đạt được lỡ tu đạt được thì mình nên dùng những năng lực đó để soi chiếu vào nội tâm của mình để mà tu tập chứ không phải để, để thi thố thi chuyển ra bên ngoài à. riêng một cái thần thông cuối cùng quyết định sự tu hành của mình đạt được giải thoát đó là lậu tận thông à lậu là vì sao phải dùng chữ lậu tại vì lậu là một cái vết vết nứt và vết nứt và nếu một cái bình nước mà nó có những cái vết nứt như thầy thì nó sẽ lậu nước ra và mình sẽ không chứa đầy nước vào trong cái bình này được à, ngài tiêu hóa đem cái hình ảnh mà lậu này đó à, ngài ví như cái thân thể của mình à, nếu một người nào đó tham một chút là trong tâm mình bị nứt một đường à, sân một chút là nứt thêm một đường si một chút là nứt thêm một đường mà tham nhiều thì nứt đường đường lớn tham ít thì nứt đường đường nhỏ và quý vị thấy nếu như một cái bình nước mà quá nhiều cái lỗ nứt lỗ thủng như vậy thì làm sao mà đựng đầy à, trong con người chúng ta cũng vậy nếu quá nhiều tham nhiều sân nhiều si thì làm sao mình có thể đựng đầy được cái công đức làm sao mình tu tập đạt được cái công đức trọn vẹn à. cho nên là ở đây là ngài tiêu hóa cũng dạy rất là hay ngài nói là để ngăn ngừa được cái lậu gọi là cái nứt đó thì là không tranh không tham không cầu không tự tư tự lợi trở lại vấn đề lậu tặng mình à, vì sao cái lậu tặng minh là nó không thông với ngoại đạo à tại vì ngoại đạo người ta tu nhưng mà người ta không đặt nặng đến vấn đề đoạn trừ phiền não tham sân và si họ chỉ tu để đạt được những cái thiền định ở sanh các cõi trời như là phi tưởng phi phi tưởng xứ như vậy à là đức phật dạy mình mục đích là để đoạn trừ tham sân và si để chấm dứt cái nghiệp sanh tử luân hồi à, cho nên khi mình tu mà đạt được lậu tần thông mới thật sự là giải thoát và ra khỏi à, sanh tử luân hồi và chứng được cái quả đầu tiên là cái quả à, a la hán à, và cái điều đặc biệt rằng trong cái năm loại thần thông lúc nãy sư cô giới thiệu cộng thêm cái lậu thần thông này nếu đạt được lậu thần thông thì nó sẽ có ba trong sáu cái thần thông được chuyển thành minh à, được gọi là tam minh đó tam minh ngũ thông đó à, thì đầu tiên là túc mạng túc mạng thông nhưng mà có cộng thêm lậu tận thông thì biến thành túc mạng mạng minh và thiên nhãn thông thì lại cộng thêm lậu tận thông thì được thiên nhãn nhãn minh và lậu tận thông này cũng còn gọi là lậu tận minh à, cho nên mình gọi là tam minh lục thông đó à, đấy và trở lại vấn đề là vì sao trong đoạn kinh vô lượng thọ này không nói đến cái nguyện mà Đức Phật nói rằng là khi về thế giới của Ngài mình sẽ đạt được là lậu tạng thông mà chỉ đạt được cái năm thông là vì sao suy nghĩ thứ nhất á, là ở bên đó còn phiền não không mà để đoạn về đó là không còn phiền não rồi đúng không <laughs> về đó, về đó là họ không còn có lỗ nứt nữa không còn phiền não thì làm sao mới đoạn phiền não không còn tham sân si thì bảo ta đoạn trừ tham sân si cái gì à, trong kinh gì mà cật á à. bậc bồ tát bảo ta giữ giới chỉ có những người nào phạm giới thì mới bảo người ta giữ giới mới đem giới luật ra nói cho nghe còn những người không có phạm không có một cái ý thức để để phạm giới thì mình nói giới cho ta cho ta nghe cũng dư thôi bây giờ quý vị là người khỏe mạnh bà đi qua đường sư cô bảo ê ê đứng lại đứng lại đứng lại phải cầm cây gậy nên quý vị chống đi qua đường có phải là thừa thải không lên cõi tịnh độ thì chỉ, chỉ đạt được cái năm thông thôi và năm cái loại thần thông này không phải dùng để thi triển cho mọi người xem mọi người khen mình mà để sử dụng trong việc tu hành ví dụ như cái thần túc thông là các khả năng là bay đi khắp mười phương thế giới đúng không thì trong kinh A Di Đà hay trong kinh vô lượng thọ cũng nói chú sinh ở cõi đó hái hoa trời thì lại bay tới mười phương cõi Phật để cúng dường sau đó trở về cõi cực lạc để phạm thực và kinh hành cho nên là khi mình có cái khả năng đặc biệt hơn người thì mình dùng cái khả năng đó để quán chiếu vào trong tâm thức của mình mà để mà tu tập à, quý vị biết là ngài mục kiền liên là người thần thông đệ nhất mà à, khi nghe Phật thuyết về kinh A Di Đà thuyết về thế giới tịnh độ thì ngài dùng thần thông của mình để bay về cõi tịnh độ à, tìm kiếm cái cõi tịnh độ của đức phật a di đà nhưng mà không ngờ là ngài đi lạc à, đi lạc không về cõi tịnh độ mà đi về cái cõi của đức phật tu di tướng à khi ngài đến cái cõi phật tu di tướng thì ngài thấy phật đang thuyết pháp cho nên ngài mới đi trên cái bình bát duyên theo bình bát của một cái thầy tỳ kheo à, đang ngồi nghe pháp à, trong cái hội thuyết pháp của đức phật tu di tướng thì cái vị tỳ kheo đó mới thấy à, cho mình bát của mình nè có một bậc gì thì ngài tỳ kheo nó nói là bạch đức thế tôn con thấy có một con trùng à, rất là nhỏ bé nó đang đi trên cái bình bát của con à, cái đức phật tu di tướng bảo rằng à, không phải đâu ông đừng suy nghĩ như vậy đó là đại mục kiền liên thần thông đệ nhất à, là đệ tử của đức phật thích ca ở cõi ta bà đó cái thì ngài mục kiền liên nghe như vậy xấu hổ quá hãy vận dụng thần thông của mình hãy biến cái thân của mình à, cao như núi tu di này bằng với chúng sinh ở cái cõi tu di tướng đó, để cho đức phật và đại chúng thấy và ngài mục kiền liên nói rõ sự tình là con muốn dùng thần thông để đi về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nhưng mà con đi lạc về đây mà giờ không biết đi <laughs> đi về rồi cõi ta bà không đi được cho nên là xin Phật từ bi dùng thần thông đưa con về lại cõi <laughs> ta bà à, à. đó quý vị thấy đại mục kiền liên ở cõi mình à, ở cõi ta bà mà tu chứng thần thông như vậy còn dùng thần thông còn có thể đi lạc nữa đúng không như vậy là thần thông của ngài cũng chưa đạt đến cái chỗ viên thông à còn mình bây giờ tu như thế, như thế này đây ha thì quý vị bao giờ mình đạt được những cái loại thần thông đó ha. nhưng mà có một cách tu mình có thể đạt được là cách gì niệm phật <laughs> niệm phật để sanh về tịnh độ thì đạt được những cái loại thần thông đó à, cái điều này là không phải sư cô nói đùa đâu mà chư tổ chúng ta cũng nói vậy vì sao niệm phật đạt được công đức như vậy trong kinh duy ma cật à, có nói một đoạn là ngài duy ma cật á khi đại đệ tử phật đến thăm cái thất của ngài đó à, cái thất của ngài là chỉ có 4 mét vuông thôi à, thì hôm đó là chúng thanh văn đến thăm ngài rất đông à, cho nên ngài nghĩ là chúng thanh văn này gồm có xá, xá lợi phất là, là trí huệ đệ nhất là a nan bục kiệt liên rồi cho nên ngài mới đi qua cái nước của phật nhiên đăng à, mượn cái tòa sư tử à nhưng mà khi mượn về á thì thì các bậc bồ tát là leo hết lên ngồi trên tòa nhưng mà đệ tử của phật những cái những vị mà thanh văn chứng của a lá thì không leo lên được <laughs> thì cái tòa sư tử nó cao à, không leo lên được thì các ngài đã mới nói là bạch ngài duy văn cật ông mới làm sao cho chúng tôi lên ngồi được trên tòa sư tử này với Chúng đấy bây giờ chúng tôi đứng như này còn các vị bồ tát ngồi hết trên tòa rồi à, thì ngài duy văn cật nói là ông hãy niệm danh hiệu của Phật Nhiên Đăng à, thì lúc đó các đệ tử Phật niệm Nam Mô Nhiên Đăng Phật thì nhờ cái công đức niệm Phật đó và cái sự gia trì của Phật Nhân Đăng đưa các đại đệ tử nó lên ngồi trên tòa sư tử à, cho nên quý vị thấy đệ tử Phật tu tập à, không đủ lực để ngồi trên tòa sư tử mà nhờ công đức niệm Phật nhiên năng mà được ngồi trên tòa sư tử như vậy thì bây giờ chúng ta niệm Phật được sanh về thế giới tịnh độ là cũng hợp với nhân và quả à, cho nên là hôm nay ở cái phần này à, mình nói đến cái nguyện mà sáu bảy tám chín mười là chứng được năm loại thần thông à, và năm loại thần thông này à, quý vị không cần phải là bận lòng à, ở đây tu tập tại vì sao mình ở đây mình dù cái tu như thế nào mình không à, không đạt được đâu à, tại vì theo cái sự tu tập của mình thì làm sao mà đạt được nhưng mà chỉ có một phương pháp là quý vị niệm phật khi phản sanh về tịnh độ thì quý vị đều đạt được như vậy tại vì đây là nguyện lực của đức phật a Di đà và ngài đã phát những lời nguyện này và cái câu cuối cùng của những lời nguyện là nếu con không thành phật thì sẽ sẽ không thành cái nguyện này đúng không à và nguyện này không thành thì con sẽ không thành phật đó nhưng bây giờ là thành phật rồi thì là nguyện này đã thành tựu à, và một điều là mình là người học Phật hôm nay sư cô nói này đừng có thấy cái gì mà ai à, lạ lạ có cái năng lực gì là lạ hơn người là quý vị là bắt đầu là là là đã, đã hướng tâm đến đó à, rồi bắt đầu là thể hiện cái sự mong cầu hay là cái sự ngưỡng mộ hay là cái sự đấy quý vị nên nhớ được Phật dạy mình là đệ tử Phật mà thi triển thần thông á dùng những cái cái khả năng đặc biệt của mình hơn người ấy, là có hai vấn đề một là không vì danh thì vì vì lợi mà đó là cảnh giới của ma hai là gì dựa vào năng lực của quỷ hoặc là là ma à, cho nên là người tu tập chân tránh theo chân lý đức phật thì nên tránh xa những cái điều đó ra nha quý vị và nếu như ta mong cầu để đạt, đạt được cái, cái loại, những loại thần thông đó thì chỉ sử dụng vào trong mục đích tu tập cho chính bản thân của mình à, cho nên quý vị thấy hàng sân thập đắc đó à, khi mình lộ chân tướng là là quý vị đó ẩn tu chạy trốn à. còn bây giờ người phàm là thì càng thi triển cho người ta thấy là mình có như vậy như vậy để gì thu hút quần chúng mà thu hút quần chúng để gì à để mình được nổi tiếng để mình được được danh vọng và lợi dưỡng mà thôi tại vì sao tại vì gương chư tổ là sao khi mà họ phát hiện ra người đời phát hiện ra tung tích của họ thì họ lại lại chạy trốn cho nên đó là tổ và người phàm khác thánh và phàm nó cũng là có sự khác biệt thì hôm nay sư cô xin phép chia sẻ đến đây cô xin dùng 10 phút thôi để nói đến cái lễ phật đản thì hôm nay là ngày mùng 8 à, đáng lẽ là mình tổ chức Phật đản tại vì à, ngày sinh của Đức Phật ngày thể hiện đản sinh của Đức Phật Thích Ca này có hai thuyết một thuyết là đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 là theo Phật giáo Nam truyền và đản sinh ngày 15 tháng 4 là theo Phật giáo Bắc truyền là một vị giáo chủ của mình thì hiện ở cõi đời để cứu độ chúng sinh đúng không Ờ, và vì sao mình dùng từ đản sinh thì quý vị biết là từ trên cao mà giáng xuống thì dùng là đản sanh à, tức là những cái người mà ở trên cái bậc cao à, mà họ thể hiện xuống cái cõi thấp thì mình gọi là đản sanh hoặc là giáng sanh hoặc là gọi là thị hiện à, còn mình sinh ra thì dùng cái từ bình thường thôi à, tại vì mình ở cõi này sinh ra tái sinh à, còn ở trên cao mà xuống là họ phải có sự hy sinh có, có cái sự là bi gọi là đại từ đại bi thì mới bỏ cái cõi tốt đẹp mà xuống cái cõi xấu ác này để thể hiện cái thân để hoàn pháp lợi sinh cho nên mình dùng từ đản sinh để biểu thị sự tôn kính hoặc là thể hiện để biểu thị à, cái điều đó à. và một vị đản sinh à, một vị phật hay vị thánh dù là ở trên cao trên cái cõi phật nào đó thị hiện xuống cõi này nhưng mà một điều chúng ta phải hiểu là khi thị hiện ở cõi này thì ngài cũng phải đảm bảo được cái những yêu cầu của thế gian à, à, ví dụ như có phải có cha có mẹ phải có cái lịch sử rõ ràng à, thì đó mới là đáng tin cậy à, như đức phật thích ca của chúng ta là đảng sinh ngày 15 tháng 4 cha là thịnh phạn mẹ là hoàng hậu maya cõi nước của ngài là ấn độ à, và bây giờ là niết bàn đúng không à, và ngài có là xuất gia này học đạo này rồi tu hành thành Phật rồi thuyết pháp rồi rồi nhập niết bàn nó đầy đủ cái sử liệu ghi chép như vậy thì mới khởi cái lòng tin cho người thế gian còn còn sư cô thấy cũng có có nhiều người họ tin nhưng mà họ cái cái cái gọi là cái lịch sử mà đảng sanh của vị giáo chủ của họ không rõ ràng à, có mẹ sinh ra thì nó là mẹ là đồng trinh không không phải là người mẹ đã sinh ra và cha thì không biết cha là ai mà gọi là cha là trên trời cha trên trời phái xuống à. ai trong chúng ta từ bao nhiêu năm này mình tu tập theo đạo Phật thì mình cũng hiểu về lịch sử Đức Phật Thích Ca và hiểu về cái ngày 15 tháng 4 à. thì bây giờ sư cô xin hỏi quý vị một câu thôi à, trong cái ngày Phật đản sinh đó chúng ta làm gì chúng ta làm gì để mình gọi là kính mừng ngày Phật đản sinh đản sinh là mục đích để mình quán chiếu lại tu tập để làm sao mình noi gương đấng từ phụ thứ nhất là mình trả ơn ngài à, tại vì như quảng dung và nguyên bích nói nếu không có Phật pháp thì không biết bây giờ mình trầm luân ở đâu à, và thứ hai nữa là khi ngài thể hiện ra để cho mình thấy một tấm gương như vậy mình phải hướng theo ngài để mà tu tập ngài quý vị biết ngài Huyền Trang đại sư có làm một bài kệ nói về cái sự mà mình gặp Phật là nó vô cùng là hy hữu mà nếu mình không gặp được Phật ra đời là đó là một cái mất mất thiệt thoại ừ. ngài nói như này Huyền Trang Đại Sư mà khi mà du hóa của Ấn Độ để cầu kinh đó, là ngài đi tới 17 năm vừa đi à, và vừa học vừa chiêm bái Phật tích thì khi ngài đến những cái nơi mà hồi trước Đức Phật dừng chân thuyết pháp á và ngài chỉ nhìn thấy là một cái gọi là một thách tích để lại thôi không còn hình bóng đức phật nữa thì ngài mới mới cảm cảm thương và ngài mới làm ra một cái bài thơ rất là nổi tiếng ha đó là là à, phổ trai sư của thắng luận chinh tớ人生phổ mê tu ao não sư sân tua ye trang bố chen rú lại chinh sơ sân à, đó là một bài thơ của ngài huyền trang để lại à, đầu tiên là Phổ trai Sư của Trần Luận là Phật khi Phật một còn tại thế là con trầm luân con con còn ở đâu á phải không à nhưng mà câu thứ hai là chinh tử rỉnh sinh phổ mê tu là kiếp này được thân người thế lại phật đã não tư sân tua ye trang ao não tức là áo não tư thân tư sân là tự thân mình tua ye trang là nghiệp chướng quá nhiều à, tại vì nghiệp chướng quá nhiều cho nên là sao à, khi mình phật còn tại thế thì mình là trầm luân mình chưa được thân người mà khi mình đã được thân người rồi thì phật là nhiệt độ rồi à, đó có phải là là tua ye trang không đang nghiệp chướng không thật sự là mình đang nghiệp chướng à, bởi vì trong cái cái tám cái khó à, tám à, cái phước á à, thì cái phước là đầu tiên là phước gì gặp được phật đúng không cái phước gặp được phật tại thế hả và cái nạn nữa là cái nạn là sao là phật trước phật không là sanh trước phật hoặc là sanh sanh sau phật là một cái nạn à, phước thì là được gặp phật mà nạn là ra sanh trước phật và sanh sau phật à, cho nên mà u che rủ lại chim sơ sân là không thấy được cái thân kim sắc của đức phật chỗ này có hay ý. một là thấy được cái tướng hảo đức phật tại vì đức phật là đầy đủ 32 tướng mà quý vị biết trong thế gian của chúng ta chỉ có một đức phật thích ca mới đầy đủ được 32 tướng tốt trong tăng đoàn ngài a nan là đẹp như mặt trăng á trong kinh tả ngài đẹp như mặt trăng như vậy nhưng mà ngài chỉ có 31 tướng thôi không có cái tướng gọi là vua kiến đảnh tướng Đức Phật là thiếu một tướng cho nên ở cõi này mà được thấy Phật là là được thấy một người mà có thành tựu được 32 tướng tốt là một cái phước báo vô cùng lớn cái điều thứ hai là thấy được ngài là tức là thể hiện mình đã gặp được ngài và gặp được ngài thì được ngài thân tự giáo hóa thì cái sự chứng ngộ của mình là hoàn toàn rất là dễ dàng đại chúng thử suy nghĩ sư cô hôm nay là thăng là xuất gia hướng dẫn quý vị và nhưng mà nếu như là một vị phật ngồi đây hướng dẫn quý vị hay là một vị bồ tát tái lai đã chứng được vô sanh pháp nhãn không còn tham không cần sân mục còn còn si một vị thánh ngồi để hướng dẫn quý vị và một vị đã chứng được tha tâm thông biết được tâm quý vị như thế nào như thế nào họ hướng dẫn quý vị sư cô bảo đảm một ngày quý vị đã tu chứng một ngày là quý vị có thể là chứng được vãng sanh và tịnh độ rồi tại vì sao gọi là bậc minh sư à, hướng dẫn mình là họ biết được tất cả những căn cơ của mình họ tùy gọi là tùy bệnh cho thuốc thì mình tu hành mình thành tựu rất là nhanh còn bây giờ sư cô không biết quý vị đang suy nghĩ cái gì quý vị đang cần cái gì mà bản thân của sư cô cũng còn tham còn sân còn gì à. À. cho nên mà được một vị thánh hướng dẫn mình nãy chết được một vị phật đứng ra thân tự quá độ mình thì cơ hội mình được giải thoát mình được chứng chứng ngộ là rất là là nhiều à, cho nên ngài ngài hương trang ngài hương trang là cũng là một bồ, bồ tát tái lai đó à, nhưng mà ngài khi không được gặp phật ngài còn xót thương cái thân phận của mình mà cảm thấy cái điều đó là điều điều mất mát, à, cho nên quý vị thấy đảng sanh một vị phật thị hiện là một ân đức rất to lớn à, với cái thế giới thế giới loài người à, chính vì cái điều đó mà khi mình không được gặp ngài mình cảm thấy mà mình là người kém phước à, nhưng mà trong cái kém đó nó cũng có một phần phước đó là mình còn được học phật à, tuy là không thấy phật nhưng mà còn được học phật mà cái phước này là cũng là phước an uống à, thật sự bây giờ sư cô phóng tầm nhìn nhìn mình nhìn thấy những người tu đạo mình bạn bè đồng tu hay là à, bây giờ mình thấy là tuy là có hình tướng đó hình tướng nhà Phật có chùa xây lớn như vậy à, có tăng đoàn như vậy đó nhưng mà bây giờ cái sự tu chứng nó không còn nó không có à, và những cái sự tu tập là hình như là rơi vào trong hình thức là nhiều à, bởi vì mình không còn những vị nào mà chứng đắc để hướng dẫn mình là đó thiệt thòi à, nhưng mà trong cái thiệt thòi đó mình cũng vui mừng một tí là mình được gặp Phật pháp à, cho nên là bây giờ không còn minh sư hướng dẫn mình nữa thì lấy cái gì hướng dẫn mình lấy những cái giáo lý cái chân lý Đức Phật để lại đó à, mà tự mình thắp đúc là mà đi hôm nay quý vị đến đây nương sư cô tu tập thì sư cô cùng nương quý vị quý vị cùng nương sư cô à, chúng ta cùng nương theo cái chân lý của Đức Phật để lại chư tổ dạy những cái điều chư tổ dạy để mà tu tập à, chứ bây giờ mà quý vị hoàn toàn mới để cái sự mà tu hành của vị mà do sư cô hướng dẫn à, như vậy là cũng khó lắm ừ, bởi vì sao ừ, bởi vì dựa vào mình à, mới là cái dựa à, là gọi là kiên cố nhất còn dựa vào ai nó đều không bền chặt à, quý vị nhé cho nên là cái ngày Phật đản á mình vui mừng khi Phật à, thể hiện nhưng mình mình cũng đau buồn là vì sao mình không được phước để được tự được sanh ra cái thời mà còn Phật để Phật quá độ cho mình là quý vị biết thời Phật tại thế bao nhiêu vị chứng đắc A La Hán là vì sao là vì được Đức Phật thân tự giáo hóa à, còn chúng ta bây giờ chúng đệ tử à, tu học bây giờ mình mình mình tính sơ thôi người xuất gia trong nội cái nước Việt Nam mình ấy, nhiều hơn tăng đoàn Đức Phật ấy rất là nhiều chứ đúng không rất là nhiều người cư sĩ tại gia cư tu, túc à, đệ tử xuất gia cũng rất nhiều chứ nhiều hơn thời Đức Phật tại thế Đức Phật thời tại thế là tùy tùng của ngài là 1.200 vị tỳ kheo chứ mấy à. nhưng mà toàn là thánh thánh chúng à. À, cho nên là đó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ à, cho nên là à, bây giờ mình hiểu được cái gì lời phật nói à, thì mình cố gắng mà tu tập à, để tự mình có thể bước ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau tự mình có thể giải quyết được vấn đề sanh tử của mình à, và hy hữu nhất là chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ à, mà đã gặp được rồi không tu cũng là lãng phí một đời à, sư cô nhắc lại gặp được pháp môn phù hợp căn cơ với đời này không tu cũng lãng phí mà tu là bữa đực bữa cái tu không miên mật không tinh chuyên không chuyên cần không tinh tấn thì cũng là lãng phí không biết bao giờ mới tu thành được